Mến thưa quý bà con, à, Minh Toàn đang à, có mặt ở trên à, cái khu đằng trước của Hạ Long Bay. Và hôm nay Minh Toàn à, xin gửi đến quý bà con cô bác một số cái hình ảnh về à, Hạ Long Đông về buổi tối đến quý bà con cô bác. À, chính vì thế mà Minh Toàn cũng sách máy quay đi và bây giờ đây Minh Toàn quay đang quay lại một số hình ảnh của Hà Long về à, à, buổi tối hay cụ thể hơn là bãi cháy ở đây đây là bãi cháy buổi tối để gửi đến quý bà con cô bác như quý bà con cô bác thấy đây là trước mặt chúng ta là một số cái dãy nhà à, liền kề à, đang xây dựng mà quý bà con cô bác có thể cảm nhận được cái ờ, kiến trúc của nó cũng khá là cổ như kiến trúc ờ, thuộc ờ, pháp không nhỉ toàn cũng không rõ về kiến trúc lắm nhưng mà đấy cũng khá là cái nga đồ sộ đây xây thì ờ, về với Hạ Long thì quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy được những cái căn nhà thôi thì ờ, cũng ờ, rất là tươi trẻ rồi mỗi màu mỗi mỗi nhà một cái màu riêng quý bà con cô bác ạ ở đây màu xanh này màu hồng này màu tím này màu vàng này và xanh ra trời xanh lá cây rồi, rồi nhiều màu lắm mình toàn thấy đây nhiều màu lắm mỗi nhà một à, màu quý bà con ạ không biết là ngoài cái nét đẹp ra thì ờ, người ta xây ờ, sơn màu như thế thì không biết là với mục đích ờ, gì nữa nhưng mà mình toàn à, nhìn cũng khá là bắt mắt rất là hấp dẫn phết à, và mến thưa quý bà con cô bác à, trên tuyến tuyến đường chúng ta đang lưu thông đây là một trong những tuyến đường mà đẹp ờ, nhất nhì của thành phố Hạ Long à, gặp em gái đi đường à, dễ thương quá buổi tối chúng ta lưu thông ở ờ, Hạ Long thì ờ, chúng ta cũng ờ, thấy được cái sự bóng bẩy của Hạ Long có những cái ngôi đèn nước ngoài các bà con à, Minh thưa quý bà con cô bác à, Trên tuyến đường này Nó thuộc à, ờ, Hùng Thắng của Hạ Long Và đất ở trên tuyến đường này là một trong những cái ờ, khu đất đắt nhất nhì ở thành phố Hạ Long bây giờ trước mặt chúng ta là cái ờ, làng chài làng chài của Hạ Long và làng chài Hạ Long này thì có một cái chợ gọi là chợ đêm Hạ Long quý bà con các bác ạ đây mình toàn xin đi vòng vào các bác hiểu đó ờ, biết thêm một chút về chợ đêm Hạ Long ấy. nước đây cái nhà xoài và chúng ta đi rẽ phải rẽ tay đây đây đây là cái chợ đêm Hạ Long quý bà con này cũng là một trong những khu ờ, sầm uất của Hạ Long đấy quý bà con cô bác ạ. Có những nhà hàng ờ, rất là đẹp. có cái ba này khá là đẹp với bà con và đây là chúng ta đang ờ, lưu thông đang gần đến cái chợ gọi là chợ uh, chợ cây dăm Đấy, còn các bác thấy du khách ở đây ăn uống rất là nhiều khu vui chơi chơi dành cho trẻ con